Minecraft đây các bạn ơi Ok Và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với một series sinh tồn mới của mình Thì à, dạo gần đây là mình à, ra khá là ít video cho bạn xem Là bởi vì là sắp tới đây á, là Phong chuẩn bị sẽ có một cái à, à, căn phòng mới Để mình có thể livestream, mình có thể gọi là quay video cho các bạn fan xem Cho nên là trong thời gian hiện tại này á, thì Hero Team bọn mình đang khá là bận mọi người ạ à, Cho nên bọn mình không có ra video thường xuyên cho bạn xem được à, Cái này một tí nữa mình sẽ nói sâu cho bạn nghe mấy bạn hiểu nha Ok Còn à, nói chung á, là hôm nay chúng ta sẽ làm một cái series sinh tồn mới mọi người ạ à trước giờ các bạn cũng biết là Phong đã làm rất là nhiều những cái series sinh tồn cho bạn xem rồi Chẳng hạn như là à, gì ta sinh tồn với lại Hero Team nè Sinh tồn 1000 ngày nè Sinh tồn cùng với Siro nè Rồi cái gì à, nhật ký luyện rồng nè Ở bên Mini World cũng có nữa Nói chung là mình cũng đã làm rất là nhiều series sinh tồn rồi Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sinh tồn gì đây các bạn ơi Chắc bạn đọc tiêu đề chắc bạn cũng biết rồi đúng không Thì ở dưới chân của mình nè có một cái rương nè các bạn Đây mình sẽ mở rương cho các bạn xem nha ở trong cái rương này có rất là nhiều khói Lucky Block luôn bạn ơi thì à, mình sẽ làm một cái series sinh tồn đơn giản như thế này thôi đó chính là mình sẽ vào trong đây và sau đó mình sẽ thực hiện những cái nhiệm vụ của bạn ở trong sinh tồn đó và sau đó mình đã thực hiện xong nhiệm vụ thì mình sẽ được à, mấy bạn thưởng cho bao nhiêu khói Lucky Block thì mình sẽ lấy Lucky Block ra để mình đập ra để lấy đồ đó và tiếp tục sinh tồn các bạn hiểu không đấy ok nói chung là cứ chơi đi các bạn sẽ hiểu rồi <laughs> bây giờ mình sẽ gọi là lấy trước mấy khói Lucky Block ra nè đập ra nè ui trời ơi nhiều quá mấy bạn ơi quá trời nhiều luôn ok mình sẽ bỏ tạm thời bỏ trong người nha thì mấy cái khối này là mình không quyền được đập đâu khi nào mình thực hiện xong nhiệm vụ mình mới đập được đấy cái con chim này ồn quá à. ra thoát ra thoát ơi trời ơi con chim ồn ào ghê luôn bạn đấy thì à, vừa mới vô mà mình đã phát hiện ra là mình được à, là hồi sinh ở kế bên một cái à, chỗ này là gì ta cái chỗ có con rồng nữa bạn cái chỗ là cái ổ cái ổ con rồng á con chim thì nó có cái gì ta cái cái cái cái tổ chim còn con rồng thì nó có tổ rồng bạn ạ đây trong minecraft nè ấy thì rất là may mắn bạn ơi là không hiểu sao con rồng đi đâu mất tiêu rồi con rồng nó không có ở trong đây cho nên là mình tha hồ lấy vàng để ở đây nó có mấy cục vàng nữa bạn cái này bạn đặt ra bạn sấy được vàng nè mình sẽ lấy vàng này về để à, mình làm táo vàng nha các bạn nha mình làm táo vàng mình ăn đó đập ra đập ra rồi đập ra hết mấy bạn thông cảm cho mình là hiện tại bây giờ là mình đang chơi game vào lúc uh, khoảng à, ba bốn giờ tối mọi người ạ à. bây giờ là mấy giờ ta ui năm giờ luôn bạn ơi năm giờ sáng luôn rồi hiện tại mình đang chơi game lúc năm giờ sáng mọi người ạ à. cho nên á là gọi là webcam của mình nó hơi tối xíu bạn thông cảm nha đấy <laughs> bởi vì là hôm nay phong ngủ hơi nhiều bạn ạ à. buổi sáng phong ngủ hơi nhiều cho nên buổi tối phong à, gọi là phải uh, à, thức khuya để phong quay video ấy chứ không phải là phong gọi là thức khuya phong chơi game đâu nha mấy bạn nhớ là hãy nhớ là đi ngủ sớm nha chứ đừng thức khuya rất là hại sức khỏe nha bởi vì là phong là buổi sáng phong ngủ nhiều rồi cho nên tối phong không ngủ được nữa với lại cái này phong phải làm việc cho nên là phong phong phải thức để phong quay video cho các bạn xem ấy ở chỗ này có nhiều vàng quá để mình lấy hết đã nha các bạn ở trong này mình thấy nó có mấy cái rương nữa bạn và trong cái rương này nó có những cái ờ, món đồ khá là lạ thì mình sẽ lấy luôn nha các bạn nha rồi chết rồi bây giờ đồ mình full hết rồi thôi mình sẽ bỏ lại vài khói lúc kia block đi tại vì mấy khói này là phần thưởng mình cũng không dùng được cho nên là mình sẽ gọi là bỏ lại kim cương kim cương xin, xin, xin, xin, được được được chưa gì vừa vô là thấy đỏ rồi bạn ơi thấy quá trời kim cương luôn đấy trời quá là vip luôn áo giáp nè wow tôi là tôi hơi bị may mắn luôn á bạn ơi sắt nè trời ơi tự nhiên không kiếm được cái tổ con rồng không có con rồng ở đây thế là chúng ta tha hồ lấy đồ luôn mọi người ạ à. ui lại là giáp cái này là gì đây ờ à, mình cũng không biết nữa chung là cứ giữ lại đi ui sao mình nghe tiếng rồng ui ui con rồng nó quay trở lại rồi bạn ơi chạy chạy chạy chạy chạy thôi xong tôi rồi thôi xong tôi luôn con rồng nó quay trở lại rồi chạy chạy chạy chạy ui mày quá Ê, thì có bạn nào mà muốn gọi là ừ, ừ, tập sau mình sẽ mời Sammy vào trong đây quay video cùng với mình thì uh, mấy bạn hãy cơm mình xuống bên dưới nha. Mình sẽ mời Sammy vào đây để uh, chơi game cùng với mình nha mọi người. Thì uh, trước tiên thì chúng ta cứ gọi là làm trước một cái nhiệm vụ trước ở trong cái game này đi đó chính là trước khi vào game thì chúng ta ai cũng cần phải gọi là có một cái nhà để ở đúng không bạn? Ui sao mình thấy có lửa bắn ra vậy? Hình như con rồng tấn công mình. Ui. Ui, Ui, lại là một con rồng nữa Thôi xong rồi, khu này nhiều rồng quá bạn ơi Không xong rồi Kỳ này là chết mình rồi, khu này nhiều rồng quá Không được, không được Trước tiên là mình phải gọi là giết mấy con cù để mình làm cái giường đã Sau đó mình chạy chỗ khác mình sống các bạn ơi Sống khu này không được rồi Chỗ này hơi bị nhiều rồng luôn Mà rồng nó mà tấn công cái là mình sẽ chết chắc luôn á Ok Lấy mấy cái tờ nhện luôn Ok Giết tiếp Đấy, rồi Ui, phải bỏ ra mấy cục thịt cù sao hơi tiếc các bạn ơi Nói chung là mình... Uh... Ui mình cảm thấy nguy hiểm quá bạn ơi con rồng nó đứng ở bên đó nhìn mình kìa ôi nó ngủ nó ngủ nó ngủ bạn ơi nó ngủ rồi nó ngủ rồi nó ngủ rồi ê ví dụ mà nó ví dụ mà nó nó nó nó, nó ngủ rồi mình có tấn công mới được không ha bạn ha mình lại gần thử ok mình sẽ cởi đôi giày ra cho nó không phát ra tiếng động thôi con rồng nó sẽ nghe được tiếng mình mình sẽ lại gần nó hello mấy cưng ui nó dậy rồi nó dậy rồi tiêu rồi chạy chạy chạy chạy thôi ui con rồng nó đuổi mình các bạn ơi chết tôi rồi chết tôi rồi con rồng nó đuổi mình rồi con rồng nó đuổi mình rồi ui chạy ở đây chạy ở đây chạy ở đây ui cái đầu con rồng nó cứ lắc đó trước mặt mình nè ui ui ui rồng nó đuổi tôi rồng nó đuổi tôi ui chết rồi chết rồi mà giết được con rồng này là hơi bị ngon nha mình giết được con rồng cái là mình sẽ có thể lấy da của nó để làm áo giáp mọi người sẽ khá là xịn đó ôi nó ngủ tiếp rồi nó ngủ tiếp rồi bây giờ mình phải làm cái kiếm cho mình hình như bây giờ đang là trời tối cho nên là nó không phun lửa hay sao các bạn chứ hồi nãy là chứ bình thường mấy con rồng là nó sẽ phun lửa được á nha ok mình sẽ lụm mấy cục gỗ mà nó mới làm rơi nè ôi, ui nguy hiểm quá trời quá đất luôn á mình sẽ chế cho mình thành những cái à, khối vàng nè các bạn sau đó là mình sẽ à, bỏ mấy cái que vào đây và chế cho mình thật là nhiều kiếm bằng vàng ok kiếm bằng vàng ừ, bốn cây không biết đủ không ta thôi cứ chế thêm đi cho chắc ăn các bạn ơi con rồng này khi nó khỏe lắm mình sẽ bỏ vô mình chế cho mình gọi là nhiều nhiều xíu nha rồi ok ờ, Chắc là cũng đủ rồi đấy Thôi bây giờ tranh thủ trong lúc trời tối mình sẽ đánh nó Ok ok Trời tối hình như nó không phun lửa được hay sao á Mình thấy nó không phun lửa bạn ạ à. Mày mày rồng nè rồng nè ui đúng rồi mình sẽ đánh nó xuống nước cho dễ đánh hơn bạn ơi con rồng này mà rơi xuống nước thì nó sẽ không nó nó nó, nó sẽ không đánh được mình ok mày rồng với chúng tôi nè rồng rồng với chúng tôi nè ơi bạn ơi nó chết rồi chết rồi ủa rồi nó, nó, nó chết rồi sao nó biến mất tiêu rồi gì kỳ vậy cái xác của nó đâu Hả? ủa gì kỳ vậy ủa gì kỳ ta đâu mất tiêu rồi ta sao mình lại không thấy nó nữa nha ơi cay thiệt luôn á trời hiện tại bây giờ đang là trời tối nè mà mình mình mình cũng may là trời tối là con rồng nó hình như nó không phun lửa được trời tối hay sao bạn mình giết được nó mà sao lại không thấy cái xương của nó đâu nha À đây đây đây Mình thấy rồi mình thấy rồi Cái xác con rồng là phải chờ thời gian cho nó loát mọi người à Bây giờ nó xuất hiện rồi nè Đây cái xác con rồng nữa bạn à, <laughs> Vậy chúng ta đã có được xương rồng để chúng ta làm áo giáp rồi đấy Được quá nhờ Tính ra mấy con rồng này cũng dễ giết rồi chứ không khó lắm mọi người à Đây mình sẽ lột da nó ra nè Đấy lột da xong còn bộ xương các bạn à <laughs> Lấy xương nó luôn đấy Xương của nó là để da, dùng để chế áo giáp và kiếm đấy Ok quá là xịn <laughs> Ok Mình sẽ uh, hơi phức tạp mấy khói mấy khói vàng này đi Ok rồi mình sẽ lụm xương với lại đồ của nó Ui cái đầu con rồng nè Được lụm cái đầu con rồng luôn Ok ok, mình hiện tại đang có một cái quả tim rồng nè à, Cái gì ta, với lại là có thêm uh, đầu rồng, xương rồng nữa Chúng ta có thể chế được vũ khí các bạn à À mình quên nữa, từ đầu video mình không nói với bạn là hiện tại chúng ta đang sống ở trong một cái uh, thế giới Không phải là thế giới bình thường các bạn à Và đây chính là thế giới zombie là buổi sáng mấy con zombie nó vẫn nó vẫn sẽ gọi là còn sống nha các bạn nha rồi bây giờ để mình xem coi mình sẽ chế cho mình à, một cái à, vũ khí bằng cái xương con rồng này ủa nhưng mà chế cái vũ khí bằng xương con rồng này chế sao ta zombie ôi thôi, thôi xong thôi xong thôi xong thôi xong từ nãy tôi quên tôi quên tôi không làm giường đi ngủ thôi thôi thôi, thôi xong zombie xuất hiện zombie xuất hiện oh my god à mình quên để mình quên mất mình không nói với bạn hiện tại zombie đeo ba lô hero team mọi người ơi <laughs> zombie đeo ba lô cái ba lô Hero Team nha Vãi trưởng thật Và có rất là nhiều đồ Ok được được được được được Xịn xịn xịn Mình sẽ cất đồ ở đây Yeah lấy luôn cái ba lô mới được Ồ oh, cái ba lô này mình không lấy được các bạn ơi Ôi buồn thế Thôi không sao không sao Mình sẽ tâm Tạm thời mình lấy mấy cái đồ ở đây cũng được <laughs> Ôi tính ra con, con zombie này nó đeo cái ba lô Hero Team mọi người à Sao mình giết nó ra quá trời đồ luôn mới ghê chứ Ôi trời ơi okay, lấy hết lấy hết hồi mấy khối lúc kia block là trước sau gì mình thực hiện thử thách của mấy bạn xong rồi mình cũng sẽ có cho nên hiện tại giờ mình cũng không cần bọn nó trong người đâu ok thôi mình cứ để đây đi vứt mình mình cứ vứt đi bạn ạ à. ok lấy hết mấy cái đồ hôm nay ra ui Ui thôi xong rồi, zombie xuất hiện rồi mấy bạn ơi Ui thôi xong tôi rồi, từ nãy giờ tôi không đi ngủ Zombie đông quá Ui trời mấy bạn nhìn mấy con zombie này Nhìn nó có kinh dị không Phải trưởng thật Trông nó đáng sợ thật sự luôn các bạn Ui, ui, ui rồi, ui rồi ui rồi ôi đông quá bạn ơi chết rồi tôi quên mất tôi quên mất là tôi đang sinh tồn trong thế giới uh, zombie mà tôi quên trời ơi oh no no đông quá đông quá mấy zombie này đông quá bạn ơi càng lúc về mấy con zombie này sẽ càng lúc nó càng mạnh hơn cho nên là chúng ta cần phải kiếm cái chỗ nào đó chúng ta gọi là làm cái giường ngủ đã rồi sau đó mình sẽ bỏ vào đây lấy mấy cục len chế thành cái giường ngủ ok rồi đi đi ngủ đi ngủ đi ngủ tạm thời phải đi ngủ trước chứ rồi ngủ trên đây không được đặt đây đặt đây ok ngủ đây Ui, xung quanh mình đang có quá nhiều zombie cho nên không cho mình đi ngủ luôn các bạn ơi Mình nghĩ rằng là chúng ta nên vào trong nhà dân làng để đi ngủ thì tốt hơn các bạn ạ à. Ok ấy mà, ngủ gì nữa, trời sáng bà rồi Ôi trời, ơi. <laughs> trời, trời sáng luôn rồi còn ngủ cái gì nữa Ồ, oh, ok Ở chỗ này thì có nhà của mấy ông dân làng nè Thì à, mình sẽ lấy hết mấy cái à, khoai tây đồ kiểu cổng đem về nhà gì kỳ vậy What Sao tiên tôi bị giết rồi Hả? Ui bên dưới đây có con rồng Chạy thôi Ui con rồng nó phun lửa No no no Trời ơi sao mà số phận tôi đen đuổi quá vậy À tôi đang gọi là lụm đồ Xong tôi bị con con con gì nó giết chết mọi người ạ à. Cay thật Ui con rồng nó đuổi sau lưng tôi nữa kìa Chết tôi rồi chết tôi rồi Oh no no Tự nhiên mình đang lụm đồ của mình bị con gì giết chết mọi người ạ à. Cay thật sự Ui. Thôi anh Rồng ơi, thôi anh Rồng ơi, anh tha em lần này anh Rồng ơi. Em xin anh đấy. Đồ của tôi, đồ của tôi. Đây, lượm lại đồ, lượm lại đồ, lượm lại đồ. Có khi nào là hồi nãy con rồng nó giết mình không ta? Ừ, mình nghi lắm nha. Hồi nãy nhiều khi là con rồng nó giết mình đó mọi người ạ. À mình nghĩ rằng cái chỗ này nó không còn an toàn để cho chúng ta sống nữa rồi chỗ này quá là nhiều gọi là sự nguy hiểm ở đây nên thôi mình sẽ tạm thời mình bỏ đi nhưng mà mình có lụm lại mấy cái xương rồng được chưa ta ơi lụm lại hết nè à. rồi mình sẽ kiếm một cái nơi nào đó gọi là tốt hơn để mình sống nha các bạn nha chứ mình không thể nào sống ở đây được nữa rồi đi thôi đi thôi ô oh, mấy bạn ơi bạn ơi mình thấy ở đây nó có mấy con tiên nữa bạn thấy các bạn hãy nhìn thấy mấy con gì không đây là mấy con nàng tiên gọi là ở ở trong may trong Minecraft nữa bạn nhưng mà mấy con này nhìn nó đẹp vậy thôi nha nhưng nó có một cái tật xấu là nó sẽ ăn trộm đồ của bạn khi mà nó lại gần mấy bạn đấy ví dụ giờ nha nó chỉ cần lại gần mình thôi là lột sạch đồ mình cho bạn coi luôn á đây đây bạn coi nè đây ví dụ trong người mình đang full đồ đúng không đây giờ mình sẽ đứng im ở đây nè à, đứng im đây một hồi nè nó bay ngang con người mình là sẽ lấy đồ của mình nè đó thấy không mình mất món đồ nè đây đây thấy không thấy không đó mất tiêu món đồ luôn đây đây nó lấy đồ của mình các bạn đang đang nó đang cầm trên tay kìa bạn thấy không đấy mấy con này xấu xa lắm mọi người ạ à. nhưng mà không sao lần sau mình sẽ quay trở về để mình gọi là mình nó cũng không có lấy cái món gì của mình quá xịn cho nên nó cũng không sao lần sau mình sẽ quay trở lại để mình à, bắt của nó đem về nhà nuôi mà mấy con này khá là đẹp mình sẽ bắt của nó về đem về nuôi ok bây giờ tạm thời chúng ta phải kiếm cho nào cho nó sống đã ôi ôi ôi mình bị con gì bắn ôi ôi mình bị mình bị kẻ cướp bắn các bạn ơi mình bị bị bị kẻ cướp bắn ôi trời trời trời ôi trời ơi mấy bạn ơi mình mới vừa bị kẻ cướp bắn ôi trời ơi ôi trời ơi nguy hiểm quá mấy bạn thấy rồi là cái nơi mình đang sống nguy hiểm không bạn ui nào là zombie nè nào là rồng nè nào là cái cướp cái cái cái cái cướp các bạn đó đó đó nó cầm súng kìa nó cầm súng kìa ui thôi thôi chạy chạy chạy chạy ôi trời ôi ôi đau tim quá đang đi cái bị bắn bùm bùm bùm mấy cái nó chết queo luôn thời luôn đau tim dễ sợ luôn trời kiếm chỗ nào nó sống mới được có nhà của mấy ông dân làng nè ok tạm thời mình vô nhà mấy ông dân làng để mình sống sót trong đó tạm một chút mới được anh dân làng ơi cho em mượn nhà xíu nha ok chui vô ui mấy bạn ơi bạn nhìn nè mình bị con con gì ta cái con kia nó bắn mình rồi mình chảy máu luôn các bạn nhìn nè phải trưởng thiệt đúng là sống trong thành phố này hơi bị kinh dị luôn á để mình uống miếng nước đã mình đang bị khát nước ok uống miếng nước chưa nè ờ ok thôi bây giờ mình sẽ thực hiện cái nhiệm vụ đầu tiên đi ha các bạn ha đó chính là xây nhà từ nãy giờ mình muốn xây nhà lắm rồi nhưng mà mình chưa xây được mọi người ạ à. ờ, sao tự nhiên mình lại nghe được tiếng của mấy con zombie ở đâu đó quanh đây nhỉ? ờ, hình như là đang ở trong rừng cho nên là có zombie á mọi người ạ à. thôi không xong rồi mình nên gọi là kiếm chỗ nào khác để mình sống thì tốt hơn ở gần dân làng à, sẽ rất là dễ gặp zombie đó ồ đó đó đó một con zombie bên kia kìa bạn đây mình mới vừa nói là thấy nó luôn rồi nè đây đây đây đây ui thấy, thấy không đây là gọi là minecraft thế giới sinh tồn zombie cho nên là buổi sáng là zombie vẫn còn sống nha đó ui ui ui ui zombie này một con thì không sợ bạn ơi một con thì không sao nhiều con mới sợ ok rồi mình sẽ tranh thủ coi trong làng này có gì mình lấy hết rồi sau mình sẽ đi nha các bạn nha Ồ oh, đây đây đây, trong đây có mấy quyển sách nè Mấy quyển sách này mai đây cần nè, mình sẽ lấy luôn uh, bên này có mấy con cá heo nữa bạn ơi Linh vật của tôi, linh vật của tôi Ê nhưng mà sao mấy con cá heo nhìn nó hơi mập mấy bạn ạ à. Cái này đúng nghĩa là cá heo mà nó mập ơi là mập luôn á trời mà bên này là gì đây ơ bên này là một khu rừng màu đỏ mọi người ơi wow nhìn khá là đẹp đấy một khu rừng màu đỏ ơ nhưng mà khu rừng màu đỏ này có gì đặc biệt không ha mấy cái cây này chắc mai này đem về trang trí được nè à, ở chỗ này có mấy con cá heo nè ước gì giờ mình gọi là bắt mấy con cá heo về mình nuôi được bạn ha bắt về nuôi được thì lại xịn quá ok mà không biết mình cưỡi nó được không ta đâu mình thử cưỡi coi <laughs> chắc là không được rồi ở rồi bây giờ mình sẽ kiếm chỗ nào đó đẹp đẹp xíu để mình gọi là xây nhà nha mọi người nha Ý, chết tôi rồi các bạn ơi Buổi tối mà zombie xuất hiện rồi Thôi mấy bạn nghe tiếng zombie nó kêu nghe sợ các bạn Nghe kinh dị dễ sợ luôn á Mình thề Ui ui ui trời ơi mấy zombie này khỏe lắm không được không được Mình đánh nhau nó không không ổn đâu các bạn ơi Mình phải chạy thôi Ui chết rồi mình bị đói rồi Ui đằng sau lưng thì con người xương đánh mình nữa chứ à, Chạy chạy chạy chạy mình để ý hình như là ở trong gọi là cái thế giới zombie này là mấy bạn sẽ rất khó để có thể đi ngủ được luôn hay sao á Bởi vì mấy bạn đi ngủ là sẽ nó sẽ hiện là xung quanh bạn đang có zombie đang có quái vật và bạn sẽ không thể ngủ được thời luôn á trong đây hơi bị khó để ngủ luôn các bạn Ê, chết thiệt luôn giờ ngủ bằng cách nào trời ui mình đang bị mất máu bởi vì lạnh mấy bạn ơi các bạn coi nè cái thanh gọi là cái thanh ở bên dưới cái cái thanh máu của mình nè bạn nó đang bị lạnh mọi người ạ à. và cái trưởng thật có cả bị lạnh ở trong này nữa Oh no, thôi xong rồi Bị lạnh rồi, phải kiếm đống lửa thôi Hoặc là cây đuốc được không ta, cây cây đuốc sưởi ấm được không nhỉ à, Ui, cây đuốc cũng sưởi ấm không được luôn bạn ơi oh Thôi toàn, toàn Zombie thì ở bên ngoài đang quá trời quá đất luôn nè Ôi, Ui zombie Ui mấy bạn ơi zombie bên ngoài quá trời luôn Trong này thì mình đang bị lạnh Mình sắp chết đến nơi rồi Thôi xong rồi Kiểu này chắc mình chắc mình mình đai rồi các bạn ơi Ui cái gì vậy Ui Mấy zombie đang tấn công với lại cái ông pháp sư bên ngoài kìa bạn Ông pháp sư này hình như là bảo vệ dân làng hay sao á uh, Hay quá Hay quá pháp sư ơi Rồi xong pháp sư bị đánh chết luôn Hay quá À, sao mà khó quá ta Thời luôn á, nhiệm vụ đầu tiên là xây nhà Mà mình vẫn chưa xây được cái nhà Để có thể đập được một khối lúc kia block rồi hết Mà bây giờ thứ nhất là mình đang bị kẹt ở trong nhà Bên ngoài thì rất là nhiều zombie Đầy luôn nè, cũng may là bọn nó không biết phá cửa Mà nó xông vô á còn mình còn bị lạnh nữa Hiện tại mình đang bị mất máu liên tục luôn à, Bên ngoài còn có con con skeleton đứng ngoài đây nữa nè Trời ơi Ông dân làng Ôi Ông dân làng ông mở cửa cho zombie đi vô kìa Gì vậy Bye. Mày đi Xem nữa ông dân làng ông mở cửa cho zombie đi vô rồi Đóng cửa lại Ôi Đóng cửa lại Ông dân làng Ông làm gì vậy Ông dân làng Ông dân làng Ông dân làng Ông giết tôi ông dân làng ơi Ông dân làng ơi là ông dân làng Ui ôi mở cửa cho zombie đi vô ừ, Đau đớn quá Ôi trời ơi là rồi Đau đớn quá Ông dân làng ông mở cửa cho mấy con zombie vô tấn công mình mọi người ạ à. Ôi trời ơi cũng may là tôi hồi sinh ở gần ngôi làng để còn lụm lấy được đồ của tôi á chứ mất đồ là hơi bị tiếc luôn á tàn đồ xịn thôi ôi hình như bên này đúng không ta ôi, đúng rồi đúng rồi ui mấy zombie nó nó nó nó bị rì nó bị rì spam nó biến mất hết rồi bạn ạ à. ui mày thế thời luôn á cái thế giới gì đâu mà kinh dị quá đau khổ quá làm sao sống nổi đây thử thách thì khó khăn quá mấy bạn ơi <laughs> chết tôi rồi thôi tôi phải kiếm cho tôi xây nhà tôi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên tôi đập lúc kia block đây chứ tôi không có nhà là tôi sẽ không được đập lúc lúc Lucky Block là tôi sẽ còn khổ nữa Thôi tôi đi đây A few minutes later Thôi xong thôi xong Tôi bị con rồng tấn công rồi thôi xong Thôi xong tôi rồi Con rồng tấn công tôi rồi Chết tôi luôn Chết tôi luôn rồi Rồng ơi Rồng ơi Chúng ta không thuộc về nhau Chúng ta không thuộc về nhau không buổi sáng con rồng nó sẽ phun lửa chúng ta chứ buổi tối thì nó không phun lửa tôi ui ui ui đau đớn quá từ nãy đến giờ ừ, gọi là bị đai mấy lần luôn rồi đấy Đất tan đồ xịn thôi cũng may tôi còn giữ lại được mấy cái xương rồng đồ nè với là da rồng nè còn chế áo giáp ấy, chế đồ được không sao không sao vẫn còn sướng chán vẫn còn chưa nguy hiểm lắm không sao không sao ok chúng ta phải kiếm cho nữa để xây nhà thôi lần này phải quyết tâm xây được nhà wow lần đầu tiên mình nhìn thấy trong minecraft hiện tượng này luôn các bạn Ui đây mấy bạn ơi bạn nhìn này Trời ơi nó đẹp Ui trời nó đẹp kìa trời Nhìn đúng kiểu ảo diệu luôn các bạn Ôi hình như sắp biến mất kìa sao á Ui trời ơi Thời luôn á nhìn đúng đẹp luôn á ha ở chỗ này mình tìm thấy được một cái ngôi đền gì nè mọi người ạ à. hình như là cái ngôi đền của cái ờ, bà người rắn ở trong game á bạn nhưng mà thôi từ từ hiện tại mình vẫn chưa có chế tạo cho mình đồ xịn cho nên mình không có nên vô bạn nào muốn muốn mình vô khám phá cái ngôi đền của gọi là cái ờ, bà người rắn ở trong đây các bạn nhớ cơ mình nha mình sẽ vô mình khám phá cho bạn xem nha còn bây giờ mình kiếm cho ở mình xây nhà đã sau mình sẽ chế tạo vũ khí áo giáp đồ xịn xịn đã các bạn ạ à. chứ giờ gọi là vô mấy cái chỗ đó đánh đánh con quái là nguy hiểm lắm ok các bạn ạ à. Sau một thời gian di chuyển thì tôi đã phát hiện ra một cái chỗ này khá là đẹp để chúng ta có thể xây được nhà này Đây, ở chỗ này là một cái à, nơi à, gần ngay gọi là một cái à, bờ hồ rất là đẹp Bên kia thì mình phát hiện là nó có một cái biển mọi người ạ, à, cũng khá là đẹp luôn Cho nên mình nghĩ chỗ này là hợp lý nhất để chúng ta xây nhà rồi đây ok ok Bây giờ mình sẽ bắt đầu xây nhà để chúng ta gọi là được phần thưởng nha các bạn nha Thì mình nghĩ là cái nhà thì xây đơn giản thôi cho nên mình sẽ nhận phần thưởng trước là khoảng 10 lớp kia block nha bạn Tại vì là đây là video đầu tiên cho nên là mấy bạn chưa có thể đặt thử thách cho mình trong video đầu tiên được Chính vì như vậy cho nên là mình cứ à, xây cái nhà nhỏ nhỏ Sau đó là mình lấy à, phần thưởng cho thử thách xây nhà này là 10 lớp kia block nha Rồi mấy bạn hãy đặt thử thách Các bạn nhớ cho mình thử thách của mấy bạn ở bên dưới là bạn muốn mình xây cái gì Muốn mình làm thử thách gì ở trong Minecraft Và được thưởng bao nhiêu lớp kia block Thì bạn hãy cơm mình xuống bên dưới cho mình biết nha Ok Rồi bây giờ tôi sẽ tranh thủ tôi uh, đập cái này ra Để tôi uh, chế tạo cho tôi một cái uh, bàn chế tạo nữa các bạn à Sau đó chúng ta sẽ chế tạo vũ khí dụng cụ rồi áo giáp bằng ờ, cái bộ da rồng hồi nãy chúng ta kiếm được nha ok thì cái da rồng hình như là mình nhớ ráp như hay là thành cái áo giáp đúng không u đúng luôn nè được được được rồi đầu tiên là cái áo giáp nè Tiếp theo là cái nón nè Ui màu xanh lá cây à Màu xanh lá cây là hợp với ca mọi người à Tôi tôi thích gọi là màu xanh dương hơn Ước gì bây giờ gọi là tôi tìm được con rồng đó màu xanh dương nha tôi lấy cái giáp tôi, tôi lấy làm cái giáp mà ờ, người ta màu xanh dương nó sẽ đẹp hơn rồi à, tôi sẽ tháo bộ giáp sắt ra bộ sắt này vứt luôn cho rồi đi giữ làm gì nữa giờ tôi có giáp xịn rồi tôi có giáp da rồng luôn á vừa vô tập 1 mà nó có giáp da rồng là hơi bị vip rồi các bạn ạ à. ok đây bỏ này vô đấy full bộ giáp da rồng nhá Ủa nhưng mà <laughs> Ủa gì kỳ vậy Sao tôi mặc cái giáp trên kỳ vậy ta À quên quên quên Tôi cần phải tắt cái hiệu ứng uh, gọi là cử động đi Thì mới thấy bộ giáp được các bạn ạ à. Rồi tắt cái cử động đi một cái là giờ mấy bạn bạn có thể thấy được bộ giáp trên người tôi nè Đấy, thấy xịn chưa, xịn chưa Thấy bộ giáp xịn chưa bạn Hơi bị VIP pro luôn nha Được chưa Ok rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị uh, chế tạo tiếp theo Chúng ta sẽ chế tạo vũ khí bằng cái xương rồng mà chúng ta đã kiếm được nè Thì bây giờ mình sẽ kiếm qua bấm qua đây để mình kiếm cái vũ khí Ở đây có các bạn hướng dẫn đó bạn Để mình xem hướng dẫn chế tạo cái uh, cái kiếm nha Ồ oh, thì ra là như vậy bạn ơi Để chế tạo được mấy cái xương rồng này nè Là bạn cần phải có thêm cái xương của con Wither nữa bạn à Thì mới có thể chế tạo được Ui phức tạp thế Tôi tưởng là kiếm được xương là sẽ gọi là chế tạo được rồi Ai về đâu cần phải gọi là kiếm mấy cái xương của mấy con quy đờ đó hả oh, vì oh, chế tạo được cái kiếm trong này hơi khó bạn ơi thôi thôi chắc hiện tại chắc cũng không cần đâu à, chúng ta làm được bộ giáp là vip rồi ok bây giờ chúng ta bắt đầu à, xây nhà mọi người nhé để chúng ta đặt lúc kia block nào thì mình sẽ làm cho mình à, trước tiên mình làm cho mình cái à, rìu đi để mình à, đào một ít gỗ đã tôi chợt nhận ra tại sao chúng ta lại không chế tạo chúng ta cây rìu bằng vàng đi có thể nó đào nhanh hơn không tự chế tạo cái cây rìu bằng à, bằng bằng bằng gỗ làm gì cho nó lâu đúng không các bạn <laughs> ok rồi mình sẽ lấy cây rìu bằng vàng để mình gọi là đào ít gỗ mình xây nhà mọi người nha Ok đào ít gỗ nào Vâng cây rìu bằng vàng Đúng thật là bằng vàng Đào có vài phát thôi là hỏng mất cây rìu luôn rồi các bạn ơi Rồi ok Bỏ mấy cục gỗ ở đây Nhiều đây gỗ chắc cũng đủ để xây nhà rồi Tại mình xây cái nhà bé bé thôi chứ không cần bự lắm mình xây để mình lấy lúc cái bình lốc trước trong tập 1 để thôi để mình đập ra coi được cái gì nha các bạn nha đấy rồi sau đó những tập sau thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta gọi là uh, xây cái nhà bự hơn bạn nào muốn mình xây nhà bự hơn nữa bạn hãy comment xuống bên dưới nha và phần thưởng sau khi xây nhà bự hơn là bao nhiêu uh, bao nhiêu cái gì ta bao nhiêu uh, lúc kia mình lắp thì bạn uh, hãy comment cho mình biết luôn nha ok để mình xây cho xong cái nhà nè bây giờ chúng ta sẽ lắp uh, cho chúng ta gọi là cái uh, trần nhà lại nè đó đơn giản vậy thôi vậy là xong cái nhà rồi mình sẽ đọc được gọi là đập lúc kia mình lắp mọi người ạ à. đấy bỏ đây nè chế tạo mình mấy cái cửa rồi đặt cái cửa vô đây đấy thế là xong một ngôi nhà tên đây này quá là đơn giản đúng bạn ơi vậy là xong một ngôi nhà nhá tập 1 chúng ta xây ngôi nhà nhỏ nhỏ thôi nha các bạn nhá ok rồi xong cái nhà nè rồi, đập lúc kia mà lóc đây 10 lúc kia mà lóc nha Mấy bạn nào mà muốn mình uh, thử thách xây dựng cái gì hay là làm cái gì nữa Thì hãy comment xuống bên dưới nha Ok, rồi giờ mình đập lúc kia mà lóc đây Rồi, tôi đã lấy cho tôi 10 khối lúc kia mà lóc về nè 10 khối nha các bạn nha Không hề trang gian nha Lấy 10 khối là đúng 10 khối nha Thử thách là xây xong cái nhà lấy 10 khối lúc kia mà lóc đập là tôi lấy đúng 10 khối nha Ok rồi, mình à, thôi, mình sẽ để bỏ giáp ở nhà không đi cho nó đỡ nguy hiểm mọi người ơi. Tại vì á thường thường á chúng ta hay gọi là dễ bị gọi là bị giết ừ, bởi gọi là lúc kia bà lóc lắm. Mấy khối lúc kia bà lóc này nó à, nguy hiểm lắm mọi người ạ. À. Cho nên chúng ta nên đi xa xa nó đập. À, với lại để, để hết đồ ở nhà không thôi lỡ đâu bị chết mất hết đồ là chết luôn á. Ok. Ừ, đi ra xa xa nè, chắc là bên này là hợp lý nè. Được. Tôi sẽ đập lúc kia bị lắp ở bên này nha, bên này xa nhà nè. Ok, bên này chắc là được nè. Ok, đập mọi người nha. <laughs> cái gì skin tôi biết hành gì vậy? À, quên, skin của mình là ở trong đây là chúng ta có mình có một cái phần cài đặt á là khi mà chúng ta giết cái con gì chúng ta có thể biến thành con đó được các bạn nha ví dụ như con rồng đi À, hồi nãy mình giết được con rồng nè là chúng ta có thể có thể biến thành con rồng nè và đặc biệt nữa là gì các bạn biết không hình như chúng ta bay được phải không ta bay được không ta ủa bay được không ui hình như bay không được các bạn ơi chỉ biến thành nó được thôi đấy ở trong đây là chúng ta có một cái bản mod là có thể biến thành động vật mà chúng ta đã gọi là à, tiêu diệt đó các bạn à, ok giờ mình sẽ biến thành người nè rồi ok đây mình sẽ à, đặt à, lúc cái block chỗ này nha bạn nha ok Ê, đang hồi hộp quá nè không biết sẽ ra gì đây no! oh my God. mới vừa khói đầu tiên thôi bạn mới khói đầu tiên tôi đã bảo mà khói lúc cái block này hơi bị nguy hiểm luôn mới khói đầu tiên mà đã xui trời ơi không chơi nữa đâu chơi nữa bạn ơi tôi muốn bỏ game tôi không muốn chơi nữa trời ơi thiệt luôn á không biết lý do vì sao tôi lại quyết định làm cái series này nữa các bạn à thời luôn sinh tồn mà nó khổ như thế này thì sinh tồn làm cái gì ơi đập hai khối lucky block ra đúng hai khối xui xẻo luôn nó mới cay chứ Đây khối thứ ba là gì đây là gì đây ô mê cung ơi cũng được cũng đỡ ôi thịt heo không gì may mắn lắm tại mấy đồ xàm xàm không à uh, một khối lucky block khổng lồ được cái gì đây, được cái gì đây Nguy hiểm đây là Wow Kim cương Yeah yeah yeah yeah yeah May mắn được tí đó Sau hai cái xui xẻo chúng ta được may mắn rồi đó Gì đây Ui Một đống sách in enchant luôn Được Wow Mấy cái giáp ngựa Cũng được Một bay cu câu vong uhm, Được được được Mấy con này giữ lại Mai này mình nuôi nha à, Gì đây Lucky bích uh, Một con heo Yeah Cái cuối cùng là gì đây Vâng, khỏi thạch anh Yeah, cũng à, nói chung là cũng may mắn Được 21 kim cương với lại là 18 à, gọi là Cái gì ta Ngọc à, lục bảo Nhưng mà mấy ngọc lục bảo chỉ à, dành chân cho đẹp thôi Chứ không làm được gì hết trơn á Ok, được rồi các bạn ơi Nói chung là chúng ta từ nãy đến giờ cũng đã à, Mở được khá là nhiều đồ Đập được lúc kia block Rồi chúng ta cũng đã trải nghiệm một cái màn game vô cùng gọi là đau khổ cùng với nhau rồi mình hơi bị đau khổ với cái trò này thôi các bạn ạ à. <laughs> ok rồi nói chung là à, tập 1 mình nghĩ rằng đến đây cũng đã rất là dài rồi cho mình nghĩ mình sẽ kết thúc tập 1 tại đây đây và nếu như bạn nào mà muốn mình làm thêm những cái à, video về cái series này nữa thì hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha và các bạn cũng đừng quên là hãy để lại thử thách của mấy bạn là bạn muốn mình làm cái gì tiếp theo ở bên dưới để mình có thể thực hiện thử thách của mấy bạn nha ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video sinh tồn zombie lần sau nha tạm biệt bye bye Hello team, hello team